Chào các em, hôm nay cô và các em cùng học toán bài luyện tập tuần 27 nhé. Các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa toán, bút, nháp và vở để học tập. Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Trước hết, cô cùng các em ôn lại các kiến thức đã học về hình thoi. Các em hãy chọn đáp án đúng. 1. Hình thoi có A. Hai cạnh đối diện song song với nhau và bốn cạnh bằng nhau. B. Hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. C. Hai cặp cạnh song song và bốn cạnh bằng nhau. D. Hai cặp cạnh đối diện và bốn cạnh bằng nhau. Đáp án đúng của chúng ta là câu B. Hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau nhé. Bài 2. Diện tích hình thoi bằng A. Tích độ dài hai đường chéo cùng đơn vị đo. B. Tích độ dài hai đường chéo cùng đơn vị đo nhân 2. C. Tích độ dài hai đường chéo cùng đơn vị đo chia 2 D. Tích độ dài hai đường chéo cùng đơn vị đo cộng với 2 Đáp án đúng của chúng ta là câu C. Tích độ dài hai đường chéo cùng đơn vị đo chia 2 Cô có lời khen với các bạn đã thực hiện đúng hai yêu cầu trên nhé. Tiết luyện tập hôm nay các em thực hiện 3 bài tập Bài 1A, bài 2 trang 143 và bài 4 trang 144. Để vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình thoi, chúng ta đi vào bài 1. Bây giờ cô và các em cùng đọc đề bài 1 nhé. Tìm diện tích hình thoi, biết A. Độ dài các đường chéo là 19cm và 12cm. Các em cho cô biết đề bài cho ta biết điều gì? Đề bài cho ta biết độ dài của các đường chéo là 19cm và 12cm Đề bài yêu cầu chúng ta điều gì? Tìm diện tích hình thôi Đề bài đã cho hai độ dài của đường chéo là 19cm và 12cm Vậy muốn tính diện tích hình thoi này chúng ta thực hiện như thế nào? Các em áp dụng công thức diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai cùng đơn vị đo. Cụ thể, các em tính tích của 19 nhân 12 rồi chia cho 2. Các em có thể chọn một trong hai cách trình bày mà các em đã học ở tiết trước để trình bày phép tính bài làm của mình nhé. Cách thứ nhất, 19 nhân 12 trên 2. Cách thứ hai, mở ngoặc 19 nhân 12 đóng ngoặc chia 2. Các em hãy tính toán vào nháp rồi ghi kết quả vào vở nhé. Các em chú ý đơn vị diện tích hình thoi của bài này là cm vuông nhé. Để vận dụng công thức tính diện tích hình thoi trong giải bài toán có lời văn, chúng ta đi vào bài tập 2. Cô và các em cùng đọc đề bài 2. Một biến kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10cm Tính diện tích miếng kính đó Các em cho cô biết đề bài cho ta biết điều gì Một miếng kính hình thoi Độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm Đề bài yêu cầu chúng ta điều gì Tính diện tích miếng kính đó Vậy muốn tính diện tích miếng kính đó ta thực hiện như thế nào chúng ta áp dụng công thức diện tích hình thoi để tìm diện tích của miếng kính cụ thể phép tính là tích của 14 nhân 10 chia 2 nhé. Các em hãy tính toán vào nhé và ghi kết quả vào vở nhé. Các em chú ý đơn vị diện tích miếng kính của bài này là cm vuông. Đây là bài toán đố cần phải có đáp số các em nhé. Để nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó, chúng ta đi vào bài tập 4. Cô và các em cùng đọc đề bài 4. Gấp tờ giấy hình thoi theo hình vẽ để kiểm tra các đặc điểm sau của hình thoi. Bốn cạnh đều bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo cách nhau tại trung điểm của mỗi đường. Cô và các em cùng thực hiện. Các em hãy vẽ một hình thoi ra giấy, sau đó cắt hình thoi ra như hình vẽ một. Bước kế tiếp các em gấp đôi hình thoi một theo đường chấm chấm thẳng đứng. Ta được hình 2. Chúng ta lại tiếp tục gấp đôi hình 2 theo đường chấm chấm ngang. Ta được hình 3. Các em quan sát hình 3. Các nếp gấp của bốn cạnh hình thoi chồng khít lên nhau. Điều này chứng tỏ là bốn cạnh đều bằng nhau nhé các em đo góc ở vị trí hai đường chéo cắt nhau đó là góc vuông có nghĩa là hai đường vuông góc với nhau ta quan sát các nếp góc của hai đường chéo đường chéo thứ nhất đường chéo thứ hai cũng chồng khít lên nhau vậy hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nhé vậy chúng ta rút ra được đặc điểm của hình thoi bốn cạnh đều bằng nhau hai đường chéo vuông góc với nhau hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường Bây giờ các bạn hãy thực hiện bài 1A và bài 2 trang 143 vào vở nào Các em nhớ tính toán ở nháp rồi hãy ghi kết quả vào vở Nhớ trình bày rõ ràng và sạch sẽ nhé Khi hoàn thành bài thì các em sẽ nộp cho thầy cô của mình Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt các em.